bài này riêng cho cá nhân có niềm đam mê nấu ăn hoặc dành cho mấy người chỉ mơ ước ăn cả ngày bỏ dầu vô trao bắn lên nghĩa là ta đang muốn chuyên dùng từ fry nhớ dùng từ fry f e r i dài nhưng thay vì cá cháo dầu mình chỉ bỏ chút vào ta thêm vào chút nước sau là ta có món xào là stir fry nghĩa là sao là stir fry nghĩa là thêm stir vô chữ fry ha ha ha, nhưng khi mà ta bắt than mang vỉ nướng để lên ta grill ta có grill là ta nướng chờ quên còn khi ta muốn luộc mình dùng từ gì Boil là boil chứ còn chi three two Thầy ơi không biết hoa sen phải nói tiếng Anh thế nào À mình gọi bông hoa sen ấy là lotus Thầy ơi đã biết bông sen thế súng phải gọi làm sao À mình gọi bông súng kia water lily Thầy ơi không biết hoa lan có giống như tên hoa hồng Hồng là rose còn lan ấy là orchid Thầy ơi không biết hoa lai có có đọc thật không Em đừng lo đơn giản thôi cứ đọc Jasmine Thầy ơi không biết Thủy Tiên nói tiếng Anh kêu bằng gì À tưởng gì Thủy Tiên Elena Caesar Còn bông hoa cúc to to ta không phải kêu đây gì Mà là chrysanthemum chrysanthemum Thầy ơi tiktok con chơi nhưng chẳng biết tác nhất lan là gì Là Huệ Tây, là Ly Ly chân trò đa Khi ta muốn chúc ai một điều chi Hãy nói I wish you với danh từ đi I wish, wish you beauty I wish you love, I wish you money An càng an thức safety Còn càng là good health Mạnh khỏe chân bệnh chi Vinh hoa ta chúc nhau glory Phú quý đó là từ wealth Chứ còn là gì Happiness có nghĩa là phúc Phố chân là lòng may mắn bên ta mọi lúc Muốn chúc thọ cứ già ta nối lên kia đi Công danh success and fame Xin chữ tình vượng với charity Trên đây tôi vừa ta nghe bao trăm ta biết ngay là Bỉ Tại United States đích thị là nước Mỹ Phín là phần, Finland là Phần Lan Pa là ba, Poland là Ba Lan Thái là Thái, Thailand là Thái Lan Never không phải là Hà nhưng Netherlands là Hà Lan Khi đến chơi ở Pháp nhớ nói là đến France Ăn sushi thì nhớ đến Japan Con gà Tây tiếng Anh là Turkey Đó cũng là tên nước Thổ Nhĩ Kỳ Anh Hy Lạp tiếng Anh là Greece North Korea ấy chính là Triều Tiên nếu hỏi tôi về đất nước nổi tiếng với kim chi và K-pop tôi sẽ nói South Korea Người hàng xóm ở tít vùng cao Nằm phía tây tổ quốc đó chính là nước Laos Tiếng Anh là Australia Thủ đô thành phố Canberra Không phải Sydney à niềm với nước áo tiếng anh là nước austria thủ đô là phố vienna còn gọi là viên gọi là bát ngàn mông cổ gọi là mongolia bên phía tây nam mình là cambodia phụ nữ trẻ. Saudi Arabia là nước Ả Rập Apple là quả táo Còn peach là quả đào Ai ăn trái nhãn lon gần chôm chôm tức ram Biểu trên giờ thì bạn nhớ chưa nào Bạn ơi bạn có nhớ chưa vậy Papaya là đủ đủ Papaya pomegranate quả lựu pomegranate là quá lựu ai ăn trái khế nhớ em em trông giống như ngôi sao nên tên em đó Starfruit. Starfruit Starfruit Starfruit